xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Điều hay lẽ phải. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 40 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Công an Nhân dân An TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ giao lưu với vị khách mời đó chính là luật sư Trần Minh Hùng. Dạ, xin chào luật sư ạ. À. Kim và chào khán giả xem đài. Và để bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chắc có lẽ là Kim Thảo xin mời luật sư cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm ngay sau đây. coi nhà nha tôi đi chợ chút à ờ nhớ mua cá lóc cho tôi nha nghe rồi ờ ờ chết rồi chết rồi cái gì cái gì tôi với bà này, nó nghe nó nghe nó nghe nè già hết rồi đừng có nhõng nhẽo như ngày xưa nữa mỗi lần mà cái cái chuyện này á á á hoài cái gì đây? biệt đặc biệt đặc biệt tại bắt đầu đi quá rồi quá rồi sao lại vậy hồi nãy tôi mới đang quét dọn đây là chặt chẽ không hề có vấn đề chứ mà tự nhiên mà sao mà đâu tùm lum tùm lum vậy trời mới đi ra cái làm cái nhờ cứu hồn kẹt luôn rồi tôi nghe rồi tôi nghe rồi tôi biết ai rồi bà biết rồi mấy hôm nay á đó thằng tâm bên nhà anh kia à. nó mới mua được con chó cưng gì của nó đó đúng rồi đúng rồi nó đẹp lắm à. nó đẹp lắm cái này nó ẩu quá đi quản lý nó không có chăm sóc nó thả rong để chỗ nó im tùi hư hết trơn rồi vô đi vô đi vô đi vô đi đỡ cứ vô cái nhảy còn cọ đi vô nhà ha để coi à, thứ hai là ăn một vịt lộn rồi thứ ba là xích xích rồi thứ tư là thứ bảy dạ để chặt cô chơi chơi đi đi ờ, đi em chưa gì chú chính trời ơi cũng tại mày là tao thấy mày tao quăng con vợ tao trời ơi chú chính thôi chú mới vừa gặp con tôi đẹp trai phong lưu như người nè rồi chú bỏ vợ chú liền cho nó nữa dạ mà phải à. chú là chuyển đổi giới tính muộn phải không thôi thôi thì hiểu rồi hiểu rồi bây giờ con có giá hơn thiết nha ông ở đây chơi với nó tôi tự xử trời ơi trời ơi một chú chuyển đổi giới tính muộn hả chú chứ, muốn khỉ thấy không sao thấy vợ đâu sáng sớm đi chợ đang đi vui vẻ thoải mái bước ra cái chợ vô gần cả nhất cái nắng rồi nhìn đi nhìn đi ủa sao không ngó đi biết từ lui chưa Đấy. Rồi, rồi, rồi, đâu rồi tự nhiên chú có liên quan tới con của chú kia còn lại anh chị đâu gì nhìn kỹ đi có phải là cái này nguyên nhân này là từ con chó nhà con không trời ơi chú ngộ thì luôn á nha dạ, ở sớm này biết bao nhiêu nhà ta nuôi chó lấy bằng chứng gì mà chú nói đây là của con chó con Ê, sớm này cũng có nuôi chó nhưng mà người ta đó ha chăm sóc người ta quản lý con chó đâu đó đàng hoàng còn con nè à chú thấy mấy nay là con mới mua con chó đúng không dạ đúng rồi đúng rồi mua con chó rồi không có quản lý nó không có lo lắng cho nó mà nó chạy rong nè đúng chưa là nó mới bị dạ. tùm lum nè rồi bà xã của chú mới đạp đó tùm mới mới dính là đi kỳ nhắc vậy đó trời ơi thôi đi chú ơi mệt chú ơi cái này đâu lấy bằng chứng gì mà nó lặn chó con con con đi con đi nha đấy thì con đi mua đồ về tẩm bổ dinh dưỡng cho cục cưng của con cho nó ăn uống thì mình phải quản lý cái này tùm lum cũng được thành ra bây giờ nếu mà mình không quản lý được thì cho mình tới thôi chú bắt chuyện đó một em ruộng tôi liền á nên thưa từ chú liền chú kết tội là ngược đãi ông gặp không cái vui mua lời con biết giờ con đi mua thịt bò gì cho con chó con ăn cho bụng gà con ăn nha chú nha được rồi ha <laughs> ha mình sẽ theo dõi điều tra để bắt tại cạnh thằng này mới được thật sự là cái tình huống này là quá quen bản thân là hàng xóm nhà kim thảo đây cũng rất là nhiều nhà nuôi chó mèo và lúc nào cũng rất là khó chịu một buổi sáng mà mở cửa ra là thấy chó mèo phóng quế coi như là rất là bừa bãi thực sự là như vậy vậy dạ, thưa luật sư thì không biết là có cái luật nào quy định về cái việc mà chúng ta nuôi những cái con vật cưng chẳng hạn như chó mèo mà để thả rong ra ngoài đường như vậy thì có bị ờ, phạt gì không ạ à, vâng thì pháp lý đã quy định rất rõ đối với những uh, trường hợp mà để súc vật chó mèo mà đi ra đường nơi công cộng mà không có người đi theo chăm sóc hoặc là không tiêm vaccine hoặc là thậm chí là để uh, phóng huế bừa bãi thì những hành vi này pháp luật đều nghiêm cấm và bị xử phạt tất nhiên xử phạt ở đây thì mức xử phạt hành chính nó không nhiều à, ví dụ như là để ờ, súc vật chó mèo phá huế bừa bãi thì chỉ phạt từ 100 tới 300 ngàn đồng thôi và những người này vẫn có thể tiếp tục vi phạm lại rồi ờ, nếu mà để súc vật chó mèo ra ngoài mà không có người trông giữ rồi không có mõm lại hoặc là không xích lại đi theo thì có thể bị xử phạt từ 600 tới 800 nghìn đồng à. Dạ nhưng mà có một cái quy định nào đưa ra là như là khi mà tôi dẫn chó hoặc mèo hoặc là động vật thú cưng riêng của tôi á, mà đi ra đường như vậy thì nếu mà không có rộng hõm trong cái khung giờ đó không sao mà từ cái khung giờ đó tới khung giờ đó bắt buộc là phải hả có rộng hõm hoặc là có những cái giấy tờ nào để chứng minh được là à, cái thú cưng của tôi là đã qua vaccine đã kiểm vaccine rồi như thế nào không ạ à, vấn đề mà luật đã quy định rõ rồi khi cơ quan chức năng họ phạt thì họ chỉ cần đưa ra căn cứ pháp lý để phạt thôi còn thời điểm ở đây thì luật không quy định thời điểm tức là bất cứ thời gian nào anh để xúc vật này ra đường rồi à, phóng uh, bừa bãi thì đều bị xử phạt còn việc một uh, à, súc vật có được uh, tiêm vaccine hay chưa thì khi tiêm đã được đưa lên phường và có giấy tờ trên phường nếu xúc vật đó con vật đó chưa được tiêm vaccine thì cơ quan phường họ sẽ biết được cái chuyện này đó là những gì mà chia sẻ chung chung của luật sư còn bây giờ để chi tiết tiểu phẩm như thế nào thì tiếp tục xin mời luật sư theo dõi ạ <laughs> nói có sách mắt có chứng <laughs> mình đã quay được cái con chó của thằng tâm nó ị nhà mình được rồi à, cố gắng tranh thủ quay thêm quay thêm vài clip nữa à, để cho mình biết tính cớ đàng hoàng lo gì đó là dốc chỗ này đó chỗ này nó hay ị nè, đó đó đó, đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi trời ghê quá ghê quá ờ, khủng khiếp quá cái gì Hoa phim kinh dị à Kinh dị gì? Cái, cái gì khủng khiếp, cái gì khủng khiếp Trời ơi Tôi đang quay Quay lén con chó cái nhà thằng Tâm á, nó qua nó ị nhà mình ờ. à. à. Đấy, nhưng mà đút cái mặt vô hết rồi Tôi thấy nguyên con gấu luôn Con gấu nào? Ờ. Ông vừa phải thôi nha Hôm trước thì kêu con sư tử nha Bữa nay kêu con gấu nha vừa phải thôi vợ anh chứ phải là sở thú nha vợ vợ vợ ờ quên ờ à, quay được xuống quay được rồi quay được rồi à là con chó của nhà tao nó qua nó ị nhà mình đúng vậy luôn đúng không được rồi tôi sẽ làm vậy cái nó rồi ông có quay được cái lúc mà tôi làm một cái tẹt vô không tẹt gì nữa trời ơi bà ơi tôi khổ bà quá đi ừ. bà sẽ bà thiệt tôi thấy bà bà đúng là bà khẩu đạo thiệt á em mất chết mất vợ mà đi chạy thì bà phải nhìn xuống đất chứ bà đi chạy sao mà bà mà nói trên trời không sao mà bà đọt lại vậy thì nhìn xuống đất hoài rồi xe tám mươi sáu trời ơi xe cộ thì người ta đi chứ tôi nói là cái dép này nè cái đôi dép này hình như nó, nó có duyên với cái cái cái cái mấy con cái cái cục kia của của à, mà con chó của nhà thắm á cách mua dép khác thiệt quá giờ chịu hết nổi rồi thì vô đi giờ tóc tôi nhẹ còn cọ vô ha khổ bà quá cuộc đời của tôi thì sao mà mà mà dính líu gì mà làm cái ba cái lỗ ỉ thì hoài à, để coi bữa nay đi mua dầu gội nè dầu xả cho con à, còn không dạ chú bảy cô trưởng ừ. chú đi tìm con gửi cái thư mời đây nè. ủa con làm gì mà có thư mời có người nói là con mua chó để đi y lung tung phố phố làm mất vệ sinh người ta gửi đơn thưa con trời ơi bằng chứng đâu mà nói con cháu con à rồi rồi con biết rồi chú chính thừa bằng không không biết ai nhưng mà cứ đi lên phường đi rồi để rõ nhá lên thì lên sợ vậy không có bằng chứng gì mà để nói con chó con làm bậy đi rồi trước cửa nhà chú chính là ở, sớm gì hết trơn á con nói thiệt cái chú nha nếu mà nói mà không đúng không có bằng chứng rõ ràng mà vu khống với con chó con là con kiện ngược lại luôn đó Trời ơi, đứng chơi Đây, đây, đây, đây. anh chị Đây, đây Chào phải Bảy Trưởng Để làm gì cái này Yên tâm à tâm à con sẽ không có cơ hội để mà đi kiện ngược lại đâu rồi ờ, chú ghét con mà chú nại con cái gì nói có sách mắt có chính luôn đợi chút đợi chút nè từ từ mở lên để nè à, rồi đó đó coi đi coi đi cầm thoải mái cầm thoải mái ấy <laughs> cha con chó nhà của con dễ thương quá hả à. à, ui trời ui trời ui trời thấy đây phải chó mình không có ai dạ đúng rồi là chó con ờ à, đó rồi thấy chưa ừ, thì tình à, con nuôi chó con phải quản lý nó chứ đúng không con cưng nó con cho nó ăn uống đầy đủ chú chấp nhận con phải làm sao là con à, con quản lý cái chuyện mà à, nó đi vệ sinh chứ đâu phải mà thả lông nó chạy mà đừng làm tùm lum trong sống mình thấy không ừ, dạ thì ờ, con cũng ờ, đâu có ngờ mọi chuyện nó lại như vậy tôi ờ, để ờ, con về con huấn luyện chó còn lại để cho nó được tốt hơn rồi ờ, chú như chú cục trưởng này bỏ qua cho con nha mày là biết lỗi rồi phải không dạ con biết lỗi rồi biết lỗi là chú tha thứ <laughs> vậy bây giờ cái vụ số chuyện này sao khỏi thôi khỏi đấy vậy hả nó biết lỗi rồi là mình tha thứ cho nó miễn là nó chăm sóc con chó nó tốt quản lý thì sao mà con chó được à, mà ý bậy bạ ngoài đường là được rồi nó đừng làm ô nhiễm môi trường không khí của ờ, trong shop mình là được rồi <laughs> dạ, thôi bây giờ cái vụ này là cho qua bên nha ừ. dạ đúng rồi con này dạ. cũng nhắc cho là con sống ở trong cộng đồng đấy á dạ. là phải có ý thức một chút dạ. mình nuôi chó có chó nó đâu có ý thức nó đâu có biết đi vệ sinh trong toilet đâu dạ. cho nên mình nuôi mình phải làm cho nó một cái nhà riêng đọc dạ. cho nó ăn đi đúng nơi đúng độ à. Dạ, chứ con dạ. đó nghe mà chú bảy tổ trưởng nhắc nhở chứ dạ con biết rồi con bây giờ con à, tập chó còn lại cho nó được tốt hơn đúng, đúng dạ. rồi mình nuôi chó à, mình chăm sóc nó mình cho nó ăn uống ừ, đầy đủ Đấy, nhưng mà cũng phải dạy dỗ nó cho nó ờ à, nó ị ở đâu mà cho đúng chỗ đúng nơi đừng dạ. đỡ mà mình sinh ra mà ô nhiễm môi trường xung quanh lối xóm mình chứ hiểu không dạ con hiểu rồi chú à, hay quá <laughs> dạ Nghe nghe nghe dạ chú cháu mình là ở gần nhà nhau đúng dạ. không gặp nhau hoài à dạ mà mà chưa kết bạn trên Facebook đúng chưa dạ đúng rồi Facebook bây giờ dạ, hôm nay là bây giờ hôm nay chú cháu được kết bạn Facebook nha à, và mà cái bạn Facebook để làm gì chứ thì nãy chú gửi cái clip này qua cho con coi đi con nhớ mỗi lần mà con nhìn con chó là con coi lại cái clip này tự nhiên có ý thức à trời chú ác gì luôn á hả ông dễ thương chứ ác gì dạ Kết cục là coi như là chết kinh của Tâm đó thì là phóng uế vừa bãi bậy trước cửa nhà ông Chính Vậy thì bây giờ là ông Chính có một cái quyền nào đó mà gửi đơn khiếu nại à, lên à, về cái vấn đề thú cưng của Tâm không ạ? À, thực tế vấn đề mà để cho chó và xúc vật hỏng ấy bừa bãi đây là một vấn đề tôi nghĩ rằng là pháp luật chỉ là một phần nào đó thôi tức liên quan tới ý thức của một con người chúng ta phải chấp hành thì đối với những người mà khi chứng kiến những súc vật nuôi nó không cần phải tìm vật chủ nó là ai mình có thể chụp hình quay phim hoặc nhờ người làm chứng để nhờ ủy ban nhân dân phường nơi cái súc vật đó có những à, như là phóng huế bừa bãi đó và báo cho ủy ban nhân dân phường ủy ban nhân phường sẽ tiến hành là lập biên bản xử lý phạm hành chính đối với chủ vật nuôi đó hoặc là những người quản lý vật nuôi đó theo như quy định của pháp luật thì à, chúng ta có thể làm một đơn yêu cầu bình thường đó đơn yêu cầu là nhờ cơ quan chức năng của thể ủy ban nhân phường là giải quyết tiến hành xử phạt hành chính đối với chủ vật nuôi đó thì các cơ quan này họ sẽ tiến hành và xử phạt tuy nhiên ừ, tôi cho rằng khi ờ, xử phạt thì cơ quan phường cũng phải có bằng chứng chứng cứ cho nên là ờ, những người thấy họ phải chụp hình lại được hoặc có camera hoặc là cho có những người làm gì khác làm chứng sự việc đó thì mới có cơ sở là có bằng chứng để xử lý những người này đó là cái vấn đề gọi là phóng uế bừa bãi mà bây giờ chúng ta sẽ đào sâu vô cái vấn đề đó chính là chó hoặc là mèo mà cắn mà gây thương tích nè là cái thứ nhất thứ hai là gây chết người thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm và kế tiếp nữa là khi mà chúng ta bồi thường thì sẽ bồi thường như thế nào pháp luật có định rõ ràng ra từng bước phạt không ạ ở đây à, chúng ta bàn về ba chế tài tức là xử lý vi phạm à, phạt về mặt hành chính về mặt à, hình sự và về mặt dân sự mặt hành chính thì đối với những hành vi này mức phạt tối đa chẳng hạn như khi anh để các súc vật nuôi ra đấy thì à, à, không đeo mõm hoặc là không tiêm vaccine hoặc là không quản lý hoặc là để phòng với bừa bãi thì chỉ phạt là từ 100 tới tám trăm ngàn đồng thôi còn khi mà để xảy ra những hậu quả về mặt dân sự thì tùy tổn thất bao nhiêu người đó bị tổn thất bao nhiêu thì phải bồi thường bấy nhiêu và thiệt hại về tài sản bao nhiêu cũng phải bồi thường tương ứng với tài sản mà người đó bị thiệt hại về mặt hình sự thì đối với các cái tội như là um, cố ý gây thương tích thì cái mức phạt có thể nó tùy cái thương tật gây ra cho người đó à, có thể từ 6 tháng tới 20 năm và các cái tội giết người cố ý làm giết người thì ờ, nó cũng nặng như hành như tội giết người là có thể tới trung thân hoặc tử hình vô ý thì cái mức vô ý thì có thể là tội là thấp hơn có thể từ 6 tháng tới 3 năm tùy tính chất của hành vi. Dạ, nhưng mà chúng ta đang nói về cái vấn đề là hình thức xử phạt và chế tài và chúng ta quan sát qua camera. Nhưng bây giờ tình làng nghĩa xóm như thế này thì chúng ta phải xử lý như thế nào không? Vâng, thực tế thì tôi làm đã xảy ra những cái sự việc nó rất là đáng tiếc chẳng hạn từ những mâu thuẫn nhỏ đó thôi nhưng mà đã xảy ra đánh nhau và đã thậm chí xử lý hình sự thì đó là một điều rất là đáng tiếc nhưng tôi thấy rằng là đây là vấn đề thuộc về mặt ý thức à, À, và cái sự giữ gìn vệ sinh chung tinh thần chung cộng đồng chung à, những người sống trong một khu dân cư này thường họ có một thói quen lặp đi lặp lại cứ để súc vật của mình cứ đi à, phòng ấy bừa bãi mà không giữ vệ sinh chung khi những người láng giềng nhắc thì họ có thể là chửi bới hoặc là thậm chí là xô xát à, và tôi cho rằng là khi báo cơ quan chức năng thì thậm chí là thù thù hẳn khi những người chứng kiến sự việc này tôi cho rằng có thể là mình có thể báo cho ủy ban phường và yêu cầu phường hoặc là công an địa phương giấu tên người khiếu nại người tố cáo bởi vì luật cho phép mình được giấu tên người khiếu nại yêu cầu xử lý người vi phạm chỉ cần cung cấp được bằng chứng chứng cứ thì cơ quan chức năng họ sẽ xử phạt mà không nhất thiết phải cung cấp còn nếu được thì tôi cho rằng có thể mời lên để hòa giải phường tổ chức hòa giải à, để phân tích những cái sai của người đó để đưa ra một cái hướng tốt đẹp hơn. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư trong ngày hôm nay ạ. À. Cảm ơn à, Kim Thảo và khán giả xem đài thưa quý vị, vậy là chương trình Điều hay Lệ Phải xin được kết thúc tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 40 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Công an Nhân dân An ninh TV. Chương trình do công ty truyền thông Hòa Bình thực hiện. Còn bây giờ thì Thiên Thảo và luật sư Trần Minh Hùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.